Xin chào anh em thì trước đây tôi đã chia sẻ với anh em rất là nhiều những cái đồ chơi công chuyện hiệu quả thì clip này tôi xin chia sẻ với em một cái kỹ năng nghe một tài xỉu đang được rất là nhiều anh em quan tâm thì ờ, với kỹ năng nghe một tài xỉu này thì cũng có rất là nhiều anh em cũng có khả năng và cũng có kỹ năng nghe và phân tích phân âm một tài xỉu đấy thì anh em nào chưa biết thì em cố gắng theo dõi clip này tôi sẽ chia sẻ để em hiểu rõ hơn về cái kỹ năng này anh em nhé thì với kỹ năng này em có thể áp dụng trên hột trợ hay hột bo phá góc cạnh hay hột công chuyện đều được em nhé thì như em biết rồi mỗi hột tài xỉu đây nó đều có 6 mặt khác nhau thì đương nhiên khi nó rơi xuống địa nó sẽ tạo ra 6 cái luồng âm khác nhau đấy nhờ cái vấn đề đó để mình nghe mình phân âm phân tích xem cái âm thanh cuối cùng của quân hột rơi xuống đĩa này phát ra là của mặt nào anh em nhé thì anh em lưu ý với tôi này anh em nên phân làm hai đường đường tài và đường xỉu đường tài thì nó sẽ gồm là âm thanh của mặt nhất mặt nhị đấy nó là đường tài và đường xỉu nó là âm thanh của mặt ngũ và lục đấy là đường xỉu em nhé đấy thì tôi chuẩn bị xem là một số hột trợ đây đây tôi sẽ lắc đi lấy ba hột bất kỳ anh em nhé hột nào cũng được đấy ba hột bất kỳ thì với cái kỹ năng này đấy thì cũng rất là đơn giản thôi anh em chỉ cần cố gắng theo dõi clip này và anh em chịu khó luyện tập thì trên tay tôi thanh nâm châm đây nâm châm trắng rất là hít anh em nhé đấy tôi thử bây giờ tôi chơi một cái hít đây nắp như vậy đây ok nhé đấy rất là hít nếu là đầu công chuyện đấy anh em thử nâm châm thì chắc chắn nó sẽ hít anh em ạ đấy ok chưa đây tôi sẽ xoay đèn cho anh em thì những bước kiểm tra này cũng rất là quan trọng thôi nhé đấy, em cố gắng kiểm tra thật kỹ tôi đấy, nắp xoay xuyên nhé đĩa cũng vậy đây à, đĩa cũng vậy này ok nha hột này rất là trong đấy. xuyên nhé ý nhé một câu chuyện anh em soi đèn flash này chắc chắn nó sẽ gợn đục anh ạ à, tí tôi hướng dẫn anh em xong tôi sẽ thử nước muối cho anh em thì à, anh em lưu ý này anh em sẽ phân làm hai đường đường tài và đường xỉu em nhé đấy thì đường tài nó sẽ rơi vào âm thanh của mặt nhất và nhị đấy khi mặt nhất và nhị này đấy, nó rơi xuống đĩa này tạo ra âm thanh rất là đanh tiếng đấy, em có nghe rõ rất là đanh tiếng nhé thì đồng nghĩa việc là mặt ngũ mặt lục nó ngửa lên thì đấy là đường tài còn khi vào mặt ngũ này ok và mặt lục này đấy nó rơi đĩa này tạo ra âm thanh xe đấy, khác với lại âm thanh của mặt nhất mặt nhị đấy thì đồng nghĩa việc là mặt nhất mặt nhị ngửa lên đấy là âm của đường xỉu đấy thì tôi sẽ vừa lắc vừa hướng dẫn anh em cách nghe cách phân âm anh em nhé thì anh em lưu ý này anh em nên nghe âm thanh cuối cùng của quân hột rơi xuống đĩa phát ra đấy của mọi cái âm thanh va vào thành nắp này thì em loại bỏ cho tôi anh em nhé đấy cái tiếng nào anh em nghe được thì anh em đánh và không nghe được anh em bỏ cho tôi đấy như cái tiếng này đây cái âm thanh của mặt nhất mặt nhị rơi xuống đĩa phát ra đấy tạo, tạo ra âm thanh rất là chuông tiếng thì đồng nghĩa việc là mặt ngũ mặt nộp ngửa lên đấy cái tỷ lệ được tài rất là cao anh em đánh tài với tôi hai năm sáu tài này ok đấy, anh em vào sân chơi người ta có sóc dài này thì anh em vẫn có thể nghe vào phân âm được đấy anh em phải lưu ý tôi nhé phải nghe cái âm thanh cuối cùng quân hột rơi xuống đĩa phát ra đấy để anh em phân tích cái tiếng nào anh em nghe được anh em đánh không nghe được anh em lại hỏi tôi đấy như cái tiếng này đây thì cái âm thanh À, xe rất là lớn đấy tôi nghe được âm thanh của mặt ngũ mặt lục thì đồng nghĩa việc mặt nhất mặt nhị ngửa lên thì cái tỷ lệ của đường xỉu rất là cao anh em nhé anh em đánh xỉu tôi xỉu này bài nút ok anh em lưu ý nhé đây nó có ba hột đấy anh em chỉ cần là nghe được âm thanh cuối cùng thôi để anh em phân tích thôi chứ anh cũng không cần nhất thiết là phải nghe đủ ba hột vì đủ nghe đủ ba hột thì nó rất là khó đấy đôi lúc mình chỉ cần nghe được một âm thanh của đường tài hay đường xỉu là cái tỷ lệ mình thắng rất là cao đấy đấy như cái tiếng này đây em tiếp tục đánh xỉu của tôi đấy, âm thanh của mà đường xỉu rất là lớn anh em nhé đánh xỉu này một hai ba xỉu rất là ok anh em lưu ý nhé hột gì cũng được hột chợ hay hột công chuyện bò phá các cạnh đều được nhé mình vì bản thân ấy mình sẽ nghe âm thanh từ những cái lỗ nhỏ này phát ra đấy còn cái bề mặt không ảnh hưởng gì anh em nhé đấy lưu ý cho tôi đấy thì anh em cố gắng vào sân chơi nó có ồn thì em loại bỏ mọi tiếng ồn cho anh em ngồi 5 đến 10 phút cho nghe quen cái âm thanh của bộ hột của cái đĩa cái nắp đấy đấy và tiếng ồn sân chơi bắt đầu anh em nghe và phân đơn anh em nhé đấy như cái tiếng này đây thì cái tỷ lệ đường tài đường xỉu rất là ngang nhau đấy nó không có rõ ràng đấy nên cho tôi nên là tôi bỏ tiếng này có thể đánh tài hoặc xỉu tùy ý anh em hoặc bỏ tiếng này tôi bỏ anh em nhé ba bốn bốn đây là tà bỏ tiếng này nó rất là khó anh em đấy nó rơi vào cái âm thanh của mặt à, à, ba à, 3 4 này thì rất là khó anh em nhé đấy anh em lưu ý nhé đấy anh em chỉ cần à, à, nghe âm thanh của đường tài nó bao gồm là của mặt nhất mặt nhị đấy là âm thanh đường tài và mặt ngũ mặt lục là âm thanh của đường xỉ hai đường của mặt ba bốn anh em rõ tôi vì nó ở phần giữa nó rất là khó anh em nhé đấy cái như tiếng này đây thì cái tỷ lệ của đường xỉu nó lớn hơn đường tài đấy anh em lấy xỉu của tôi xỉu này ok đấy thì anh em quan tâm tới cái kỹ năng này thì em có thể liên hệ với tôi qua cái số điện thoại hiển thị trên màn hình hoặc là anh em đến trực tiếp cơ sở tôi Đấy, trực tiếp nhà tôi tôi sẽ chia sẻ và hướng dẫn cho anh em thì với cái kỹ năng này thì anh em đi đến các sân chơi anh em đều thể chơi được đấy như cái tiếng này đây thì anh em à, đánh xỉu với tôi nhé cái tỷ lệ được xỉu rất là lớn anh em xỉu này một một năm xỉu em lưu ý nhé em chỉ cần nghe được cái âm thanh của một hột là đã đủ để anh đánh rồi anh em nghe chuẩn xác cho tôi cố gắng loại bỏ mọi tiếng ồn và nghe âm thanh cuối cùng anh em nhé Đấy. rất là đơn giản thôi anh em chỉ cần là chịu khó luyện tập làm sao mình nghe quen được âm thanh của à, đường tài và âm thanh của đường xỉu để mình à, phân biệt được phân âm được cái sự khác nhau của nó là em có thể nghe và phân tích được anh em nhé đấy như cái tiếng này đây thì cái tỷ lệ đường tài đường xỉu rất là ngang nhau đấy, em có thể đánh hay bỏ tùy tiếng này bỏ anh em nhé đấy, 11 nút đấy, khi có âm thanh của mặt à, của đường tài đường xíu đây đấy xuất hiện nên cho nên là rất là khó phân âm anh em nhé đấy. ngoài ra cơ sở tôi có rất là nhiều đồ chơi công chuyện nhé như hôm trước tôi đã chia sẻ với anh em đấy anh em cần tư vấn bất cứ gì thì cứ liên hệ tôi sẽ chia sẻ và tư vấn cho anh em đấy như cái tiếng này đây thì là cái đường xíu nó lớn hơn đường tài một xíu thôi anh em nhé Đấy, cái tỷ lệ của ờ, đường xỉu và tải nó rơi cỡ là 60 40 anh em lấy xỉu của tôi anh em nhé xíu này hai ba bốn rất là ok đây tôi sẽ đấy, hột là hoàn toàn bình thường nổi đây nhé đấy thì em quan tâm tới cái kỹ năng nghe và lắp của tài xỉu đấy thì em có thể là liên hệ tôi tôi sẽ chia sẻ tư vấn cho anh em xin cảm ơn anh em đã theo dõi video